Phật dạy lòng con ghi to Sống trên đời vứt bỏ sân si Nếu ai đã hại đến mình Trái tim con nhắc tội tình sống trên đời nghĩa hiệp bao dung nếu mai sóng gió bao bùng mái chèo cua lái không chùn gian chuồn lời vân dạy con dẫn ân cần không bao giờ làm điều ác hại lấy nhân nghĩa diệt bạo tàn lấy khoan dung để bỏ qua lỗi lầm Phật dạy lòng con ghi to Sống trên đời vứt bỏ sân si Nếu ai đã hại đến mình Trái tim con nhắc tội tìm cho con Lời Phật dạy con nay vẫn nhớ Giúp cho đời việc thiện dạy tâm con trong sáng sống trên đời nghĩa hiệp bao dung nếu mai sóng gió bao bùng mái chèo của lái không chùn gian chuồn lời vẫn dạy con rất ân cần không bao giờ làm điều ác hại lấy nhân nghĩa diệt bạo tàn lấy khoan dung để bỏ qua lỗi bão tàn đầy khoan dung để bỏ qua lỗi lầm